Ok em cảm ơn anh Đức Tin nha Ngày trước A cũng chơi từ khi mới ra ở SV Tung Sơn chơi DC đến lúc đồ SKMP đập lên thiên tứ là nghỉ, hơn chục năm rồi giờ thấy em en vẫn chơi thấy nhiều hoài niệm quá. Trước A cũng cầm một ớt đi em cũng có cây băng hàn 59 đến 3 giữ sẵn lắm. Ok anh ờ, Đức Tiến ơi, nói chung mà cây bên hàng mà em 93 là quá đẹp luôn này, anh đạt uh, ờ, cái móc 201 ở ngồi này quá chắc rồi. Cảm ơn Nguyễn Sĩ Đăng vừa donate Khải nha, lấy tinh thần. Ok Nguyễn Sĩ Đăng ơi. Và không đợi anh em chờ đợi lâu thì bây giờ chúng ta cùng anh Vinh con thí Yên xong anh em à. Anh càng nhanh càng tốt của chúng ta sẽ bắt đầu đi đập cái nỏ như năm. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa em ơi? Và giờ thì à, Khải Anh Evan cái là chúng ta tiếp tục nha anh em ơi. Anh em đang chơi đang xem thì đừng quên cho video Anh Evan Thúy Yên này một like chia sẻ cho anh em ơi. Tại khả năng à, sẽ Anh Evan Thúy Yên mùng 2 tháng 9 Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 nha anh em ơi. Ok. Rồi vô. Khui nhanh, khui nhanh thiên luôn, khui nhanh luôn, khui nhanh luôn. Ui gần 100 cá chưa công thiên tới rồi luôn. Lần này thì anh thiên nhanh luôn anh em tiếp tục đi đập nổi nè, anh em hóng quá. Nếu có nó đẹp Khải chuyện phái không? Nếu mà có nó đẹp em có thở đó tại vì là em suy nghĩ như vậy tại vì mình cầm sói cái nỏ thì em nghĩ đánh đường môn mà đi cầm sói cũng hơi khó nè đó hello anh em hello mọi người nhá một uh, bí kíp là vừa rồi anh được uh, chưa có duyên thì tên luôn em ơi không biết lúc này sẽ ra sao chưa duyên thì tên luôn có lần có lần có lần một duyên thì tên một duyên tính đầu tiên nói chung thì đỡ anh em hồi hộp thì uh, anh em hãy ờ, ngừng cái hồi hộp lại một tí chúng ta còn anh Evan này sang một cái xong à, một ngàn Evan này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi mở cái nỏ hồn kia môn phá cho năm ok anh em chưa ok ok ok anh em lên nọ vip luôn ok anh em ơi chung là phải đi đọc cây nọ ôi bốn gì thì tin rồi ngon lành cành đào anh em à thì tin nào thì tin nào hiện tại khả nghĩa này chủ yếu tìm tìm thì tin anh em tìm thì tin nó đọc đồ anh em nhâm nhâm viên thì tin nhâm viên tin rồi tin nào thì tin nào thì tin nào tại đã hơn 200 cái 300 cái rồi được 5 viên thì tin rồi tiếp tục anh em thích đọc nọ quá thì ok khả sẽ đi đọc với anh em luôn lời ăn lỗ triệu anh em ơi một ăn hai thua như khải có nói thì cái nọ đó có thể bán hiện tại bây giờ khoảng tầm 5 đến 7 triệu nhưng mà mình đập ra nếu mà min thì mình bán còn cao lắm là 4 triệu thôi còn nếu mà mát thì mình có thể bán từ 8 đến 10 triệu anh em đó dạ thôi xấu gì tin rồi anh em ơi xấu gì tin rồi Trời nếu mà đang 43 thì cái đó gọi là pin của pin luôn Lúc đó giá phải quá đẹp rồi nè Ít nhất phải mười mấy củ này mà nọ mắt ộp nhé đọc đi ok người anh em ơi cảm ơn rất nhiều người à, anh em đồng đồng viên ủng hộ nha anh em ơi cảm ơn rất, rất nhiều anh em khải có nọ vip vip vip chúc khải có nọ vip vip vip cảm ơn người anh em vừa donate em nha cảm ơn anh em nào không đỡ lại cái lời nhắn của ai em không biết nha anh em ơi cảm ơn người anh em trời anh em donate như thế này mà em không đọc thì em có lỗi với bản thân cũng như có lỗi với anh em quá ok em sẽ đi đọc cái nọ ngay bây giờ em sẽ đi đọc cái nọ ngay bây giờ Ờ, em đi đọc ngõ đến đây bây giờ nè ơi Ở, ờ, đợi em tí em cất ba cái này vô rương á em chuyển ba cái này qua xe á đó không đọc là có lỗi anh em quá anh em donate nhiệt tình như này mà mình không đọc thì có lỗi anh em quá đợi em chuyển mấy cái này qua cho nó khỏi rồng rương cho nó chống rương cái này tiếp tục là anh em bình anh em ơi xong đâu là em ăn cái này xong á rồi anh em mình đi đập ok chưa hứa với anh em luôn anh cái này xong đi đập ok anh em anh em ra hiện tại đang có sao và trên fanpage diệt khải cái mình đó anh em nào mà ở trên fanpage thì có thể cho em một uh, cái view một cái like đó để nó hiện sao vào đây anh em donate giúp em nha còn 500 cái với Vinh anh em ơi ủng hộ cho Khải Mạnh Tây anh em ơi <laughs> ok cảm ơn uh, ờ, Đăng Nguyễn nha móc nỏ 36 móc nỏ là 363 nha Cường Đặng Thiểu ơi móc nỏ là 363 đúng rồi đen hai món này một cái đao xương tinh một cái ngọc bội liên nhập đen mắt min quên minh ộp hoàn toàn đúng 9 giờ sẽ bắt đầu khui nha nam đúng 21 giờ đêm nay sẽ bắt đầu khui cái nỏ nha nam ơi còn 15 phút nữa thôi anh em có thể xem event này và gom đồ này nọ đâu đó thì Khải sẽ đi khui nó Chúc Khải 43 nha Ok anh uh, Zoom ra đi ơi Ừ, mới có 7 viên thủy tinh này mà up cấp rồi, 150 Thí viên này cũng là thí viên xe thôi nè Anh em vào vị trí boss kìa anh em ơi Anh em vào vị trí boss kìa anh em ơi Anh em đi đánh đi anh em ơi Cố gắng ghé được gì kìa À hiện tại anh em nào online á Ở, ở lại tới nhận lương anh em ơi À top tèo nè à, top tèo không biết uh, hoạt động top tèo có hoạt động nhiều không top tèo được có to top tèo được 400 xu nè top tèo được 400 xu nè hello anh lý tâm quang nha hello uh, trần thanh bình vừa donate em uh, ờ, 35 sao nhanh ơi rồi mới có 7 viên thủy tinh em ơi lần này lỗ sắp mặt rồi anh nhanh quá lỗ sắp mặt rồi em ơi 8 viên à em thấy chưa hậu quả của người anh <laughs> hậu quả của việc anh nhanh nó không ra thì tên anh em đó nên là khả tại vì sao khả lúc nào khả anh rất là chậm chậm từ từ anh nhanh nó cái tám viên thì tên thôi chín viên cố lớn nào gỡ ra gỡ gạt thủy tinh mà chính diện thủy tinh này mời cố lên 10 viên cố lên gỡ gạt thủy tinh nào gỡ gạt thủy tinh nào vừa ban rồi nếu mà ra 43 ban thêm 20k 200k nữa ok em ơi ok mọi người ok mọi người nhanh thật nghỉ game vào năm chu kỳ một đã 18 năm ok anh liêm hòn ơi hòn liêm ơi 10 viên thì tinh này mời cố lên làm thêm uh, ờ, 5 viên nó hợp lý này mà có vẻ như full rương rồi 5 viên nó hợp lý nè rồi phun rương rồi diệm cắt bớt cái đồ đó đó anh em mình thì chủ yếu nó mất thời gian là chỗ là mình đi cất đồ nè nó rất là mất thời gian rất chi là mất thời gian luôn rồi mình sẽ đi gồm mấy cái thứ chưa quan trọng cần thiết lắm quất qua con này đó, ok nói chung thì chắc chắn anh em khả sẽ đi mở cái nỏ này mà nên cứ bình tĩnh khả sẽ mở cái nỏ trong vòng 10 phút mà thôi thứ yên lên 150 rồi 150 rồi đúng không và cái này shop đi chọn rương rồi ok 43 cấp donate hai cũ ok miên Hoàng ơi chọn anh miên Hoàng lâu lâu chơi anh cách khô máu rồi vậy anh miên Hoàng. miên Hoàng rồi anh miên Hoàng ơi miên Hoàng. đủ anh chơi kiểu đó là toàn đấy 43 cấp anh donate cho hai cũ anh em à lúc này cũng có những người anh em bảo 43 cấp donate này nọ các kiểu không biết được hay không anh em à <laughs> Sao hôm qua không like vậy tôi cứ chờ hồi Hello Ngọc Suki nha Hôm qua Khải về nhà với lại cuối tuần thứ bảy không có like được anh em ơi Rồi Khải cuối tiếp tục uh, những cái cuối cùng Hiện tại 10 thiên tinh rồi em ơi Từ youtube qua facebook like sao không thấy tinh thần lên nữa Từ youtube qua facebook like sao Khải lấy tinh thần lên nữa Ok Trần Thánh Bình ơi ok cảm ơn anh ơi Anh may mắn mà ok Văn Lộc ơi Ok anh em donate quá nhiệt tình là Khải phải khui cái nỏ thôi anh em Cố lên anh em ơi không có ai sấy nữa rồi đúng rồi tầm này hiếm đồ sấy rồi em ơi không có đồ không có rác không kia phát đồ sấy 11 viên thì tin rồi nhưng cũng thêm hai viên nữa đấy thêm hai viên nữa mày hai viên ba viên nữa ba viên nữa đây đây à! <laughs> ba à, viên thiệt rồi em à đâu ngon lành cành đào ngon lành cành đào trời mình nói cho ba viên cuối cuối cho bằng lần bốn viên luôn em ngon lành cành đào luôn rồi à, còn những cái cuối cùng rồi 15 thì tin rồi em ơi ai à, cắt cái này đã dọn dọn chóng chóng cái rừng ai tính tiếp trong đường này liên tiếp 43 cấp Donate thêm 500k nữa Khải ơi Ok Tân Nguyễn ơi Ok anh em ơi Nhanh trí Bảo order cho 43 cái đi Cho order một củ nhanh <laughs> Hello Đạt Hình nha Không có đâu anh em ơi Server này thì người like cũng như là người bình thường anh em ơi Không có vấn đề này nọ đâu anh em ơi anh em anh em cũng đã thấy rồi khải lời khải chơi server này đa số là khải đen là từ đầu đến cuối luôn em đừng nói mà đỡ khải mà được cái này nọ không có em ơi hên xui à nói chung cũng một người hên xui là vẫn chờ vào sự hên xui thôi chứ không thể nào mà được gì hơn cả ok khải gồm cái này qua một bên cái đã nha đó một cái cuối cùng ngon lành cành đào anh em một cái cuối cùng khải bớt cái này rồi nè đấy xe ngồi trong sang đồ đấy bí kiếp này nó dọn rương nó kìa nó gồng gọng xíu ạ à, rộng rộng xíu ạ à. đấy đấy đấy trời tối nay mày ra 43 43 nữa thôi chứ sao ngủ được anh em tối nay mà ra kiểu đó nữa sao mà ngủ được đúng không anh em mong sao cũng như anh em à, mong ước cũng như là khả cũng đang mong ước điều đó anh mà biết được hay không rồi có cái lương này quá anh 200k nữa nha ok anh sang đức ơi ok cảm ơn anh em rất nhiều bây giờ chúng ta sẽ xong cái này anh em gần xong anh em thấy chưa anh em mình được gạt lắm. anh em vấn đề giờ còn lại mình chốt thử mình lời hay lỗ thôi còn khui ôi chà phun rương phun rương phun rương phun rương sát thương dáng này tinh thông máu thận này bảy boss. Ờ, cộng bớt qua này cũng tiếp trong số này thì chương trình chả có chương trình gì chỉ là chương trình đi uh, khui đồ thôi rồi đó đấy tính sau hôm nay tống kim anh em đúng 9 giờ tống kim thôi bạn quá tôm này ba mình ít quá lên nó quýnh sắp mặt lên không lên nổi khải mất quá rồi không có lên luôn đấy có một bát một đơn khui nè ôi sợ tưởng giáo viên ăn ban nè Ai chuyện nhu tình trời Không sao đen quá Không sao Bán đi Rồi được rồi tiếp tục nè Khui thì mừng đau Rác rác rác Khui Đó có tiền Có tiền Có tiền anh em ạc này có tiền À chà chà ạc này có tiền anh em Rồi ok chốt thử lời lỗi cho anh em xem ạc này có tiền anh em à Cuốn đã thành 120 cái bèo bèo cũng được 3 kim anh em à hai đến ba kim anh em Biết đâu Ngon lành nha một lần cành đào nha trời ơi được cái cuốn đại thành 120 ngon quá chúng thứ mình đang cần đây mà quá đẹp quá đẹp luôn được cuốn đại thành 120 thấy ok rồi đấy ngon lành cành đào đây mà hai kim ba kim về hai kim ba kim về rồi nha à, ok thay dọn rương cái này tiếp dọn rương cái này đi anh em ơi Họ đang dọn rừng cho nó sạch sẽ đấy à, Rừng nhìn chán đời quá Rừng nhìn chặt quá anh mày, Lất lũng từ lương bí Ui cha, hay lắm, hay lắm Từ từ chọn rừng đấy, gần xong rồi Đâu rồi. Anh em đang xem thì cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi Chuẩn bị Khải để ép cái nỏ ngay anh mày, Chuẩn bị Khải để ép cái nỏ theo ý của anh em này Anh em thích thì mình chiêu lời ăn lỗ triệu nào chắc chắn của anh em là lời ăn lỗ triệu rồi được anh em động viên cũng như ủng hộ thì tự tin lên hẳn anh em à cố lên từ từ dọn cái rương gần xong rồi không rồi rương này từ lưa quá đây bao bớt rồi nha đây đây cho nó gọn gàng sạch sẽ cái đập anh em cho nó gọn đây cho anh em xem từ từ để mình thử yên à ok từ từ khải dọn thử yên à tính thì lời hello cho anh em xem nha chung là tầm này là ok rồi ấy à, đầu tiên đầu tiên này anh em ơi đầu tiên thì được à, hai lần bài boss này cộng thử lời hãy lỗ nha em nói chung ạc này chắc ok rồi đó hai lần bài boss này anh em like thì yên ép luôn hả hello anh em mới vô nha hello mọi người xem này một kim giá 70k nha lê hồng thanh ơi đánh bút tiểu à bút tiểu không à, bút lần bài bút đặc biệt thì khả được bữa nào khả đánh anh em ơi chắc ngày mai khả đánh này ok anh em ơi tiếp tục đây hai là mài boss này tính cho anh em xem này hai mài boss này à, ấy còn mà đang còn 50 cái này nữa để tới để tới khui khui khui thì tân nào thì tân nào tân hồng túi thì tân chủ yếu tiệm này thì tân này ôi một hồng kỹ năng ok man ok man có sâu có sâu tiếp tục khui khui khui một viên thịt tinh ok thịt tinh đâu máy này vứt nè vứt nè không vứt được Chà, wow, hai viên thịt tinh ngon lành ngon lành từ từ nè em ơi tính hết cái này cho anh em thêm lời lỗ nè ngon á rồi bán sốt cái này chậm được quá ờ, đỡ ba thứ hãng sốt này sốt này sốt này rồi cuối tiếp thôi chậm rương quá chống đồ này nọ mấy này vứt rồi à. hello anh em mới vô nha cảm ơn anh em đang xem video và đừng quên cho khả một like ủng hộ chơi nha em ơi đưa bảy cái kia cho Thanh Lâm cánh đủ luôn à hiện tại thiếu nè em ơi cái này thì ờ, đưa bảy cho cá cho thiếu lâm cánh thì con này là thiếu cũng như vậy à tiếp máu ok nguyễn trường ơi ờ, cảm ơn nguyễn trường vừa tiếp máu 20k nha bảy viên nữa cố lên cố lên cố lên bàn nhựa nói chung con nào cũng cần anh em ơi chung là cứ ờ, cứ anh đây bữa nào mua sim ai bán ngồi thì mua sim này con nào cũng cần cả con nào mắt trước mắt sau cũng như nhau rồi, rồi. còn 19 cái đó cục 300 này có nhạc chính này thân đình phù số phù rồi không thủy tinh được hai viên thủy tinh này con này có vẻ ngon hơn con thiếu lâm lúc nãy nè mày con này ngon hơn có thì người bơm mờ mật kìa đâu ai bơm mờ mặt ta không có này mày ấy xạ xạ xạ đấy rồi đồ đạc vứt tùm lum quá chặt rương luôn em ơi hay có 11 cá mà khá chặt rương luôn còn lên độ thiên ngân lệnh ok vứt qua tròn thứ năm cho nó chặt khỏi chặt tròn á bán ạc thiên không khải coi không không anh em ơi ạc thiên này khả năng ạc thiên uh, à, sang bot em ơi sang bot đợt này bán gì đâu được chơi sân boss cho vui cho bán gì nữa đợt này là anh nghe bên này lên chắc cũng được hạng 100 năm mấy á cuốn này không quan tâm nè bỏ nè rồi món này không quan tâm bỏ qua bên nè món này bán không có được thì bỏ sẽ qua một bên cho nè bỏ chặt chỗ đỡ thấy anh em mình bên này cho nó xong á rồi thấy là dọn rương sau đó Điều này nhiều quá đau tùm lum tùm lưa đây đau phát sáng tình hồng rồi còn lên rồi đó tầm này em còn uh, à, 11 cái chứ hợp lý đủ chỗ á này thôi lúc này đừng cho chỗ quá cho xem một cái bóng cái bóng 351 anh em ơi và một cái bóng 351 đồ hồng kim lên đồ xanh cũng chả còn giá trị đúng rồi hòn đảo nói chung mỗi server nó khác nhau mà server đồ hồng kim thì đồ hồng kim nó có giá trị còn server đồ xanh thì đồ xanh nó giá trị hơn đó nó phải vậy thôi rồi khui nha anh em ơi 11 cái cuối thì tính đâu, ôi toàn thanh phù không rồi hết luôn rồi nhận cái nồi bao shop mấy cái này cái tên nó lên tất cả khải rau rồi anh em nói chung là trả chưa được giá là khải sẽ chạy khui cũng được thôi rồi khui qua nè à, từ từ đã à, nãy được mấy cái bốn nói chung là cái này là lời không lỗ nên mà xác định lại cái này lời chắc luôn nè để được mấy mấy cái túi này nữa nè ok khả tính thì anh em lời hay lỗ cho vui nha chung là lời đầu tiên là lời kinh nghiệm nhiều quá nè không lỗ đâu nè lời kinh nghiệm khá nhiều á rồi hôm nay thì vừa rồi khải anh tiếp tục thí yên nha nè cho anh em xem thì đây đầu tiên thì à, khải thu được hai lần bài boss này một kim năm này khải cộng cho anh em xem chung là lời kinh nghiệm đầu tiên rồi 13 15 tỷ rồi rồi hai lần bài boss một kim năm này bỏ bảy kim thu lại được gì này một kiếm năm này rồi phi phong đang chung su này cộng đang chung su này rồi cộng này hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười bảy viên thủy tinh là ba kim tư cho trung bình à, hai trăm xu một viên là ba kim tư là khải thu được uh, tất cả năm kim tư rồi rồi cái này 500 xu nè càng khôn 500 xu này rồi à, cái cục này này khá còn tầm 4 cục gì đó một cục 100 xu đi bốn cục sao khả nhớ là vứt qua bên kia bốn cục ba cục bốn cục đó 6 kim ba rồi rồi cục này 100 xu này con này 150 xu là cần thêm hai trăm rưỡi nữa nè đó ui chung là xấu ba máy rồi nè mà được rồi cầm lại nè một kiếm năm từ hai lần bài boss này cộng cho ba kiếm tư uh, ờ, thị tinh này rồi cộng cho phi phong 500 xu này cộng cho càng khôn 500 xu này đó cộng cho bốn cục uh, kia bốn cục uh, trắng phái bằng uh, ủa sao lại lộn rồi lộn rồi một kiếm năm cộng ba kiếm tư cộng cho 500 xu phi phong này đúng rồi cộng cho 500 xu gần khôn này 5k9 cộng cho 400 cục chống phái này rồi 6.300 cộng cho 200 cái này với 300 cái này là cái này là 100 xu thôi còn cái này 300 là 100, 150 cộng 250 nữa đó thu được 6 kim rưỡi rồi nha sớm rưỡi rồi nha cuốn đại thành này anh em à đó hàng độc hàng độc đây hot nhất trong đêm nay được một hai kim rưỡi đến ba kim nói chung là ba kim ba kim nữa đó được 9 kim rưỡi cuốn này thì 50 xu 100 xu đó 9 kim rưỡi 9 kim rưỡi cộng với cái này uh, à, 9 rương này khoảng tầm 700 xu đi thôi cho 100 xu cho cho đây là 900 xu nữa là con này thu lại được hơn 10 kim anh em ạ à. hơn 10 kim 500 xu chung là con này anh không có lỗi nha em thu lại được hơn 10 kim 500 xu đó rồi ok quá đẹp luôn anh em xem video đừng quên đỡ lại cho khảm like chia sẻ chơi nha em ơi à, nói chung thì ờ, được rồi hiện tại phi phong khải ờ, phải mua mới mua hôm qua hôm kia thì vẫn còn xài nhiều nè rồi ok chung là lời ta, con này thì thu được 10 kim không trăm trăm bốn năm mươi xu 10 kim 450 xu này mà ok vậy à, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho Khả like chia sẻ cho anh em ơi còn mấy lần bài boss này Khả đợi tí nữa Khả sẽ dọn rương một cái đâu đó Khả sẽ cho con uh, ngày mai hoặc là ngày kia Khả sẽ đánh cho anh em Khả sẽ đánh lên bài boss cho anh em rồi nó khả giao dịch ờ, mấy cái quan trọng qua đợi nó công thiên làm rất đồ hết ok trời ơi giờ chính khả full đồ này mà không biết dọn đồ bỏ đâu luôn nè không dọn bộ đồ bỏ đâu luôn nè rồi ok nói chung là lời nha anh em bạn này lời nha em ơi chưa nói đến là thân hình phù này một tháng là 7 ngày cắt kiểu này em đâu hai cái một tháng luôn này hai cái một tháng tương đương bán trong số là khoảng uh, 200 xu nè đấy thấy chưa hai cái một tháng này thấy chưa dưới là ba quốc đi này thật anh phụ này rồi Ok anh em xem video anh Yên Bình à, uh, Thúy Yên vừa rồi thì đừng quên đỡ lại cho Thúy Yên à, cũng như lại vừa rồi Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Và bây giờ đến chương trình hot nhất ngày hôm nay chúng ta